bán Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm là uh, cái máy vặt lông gà lông vịt lồng 60 đấy thì uh, do cái nhu cầu tăng cao cái việc mà uh, vặt lông gà lông vịt thuê đấy thì là nên cái sản phẩm máy vặt lông gà lông vịt này hiện nay nó rất chi là phổ biến lông gà lông vịt đấy thì một cơ sở có thể sắm con máy vặt lông gà lông vịt này với năng suất một ngày khoảng độ lên tới 2 đến 300 con đấy thì là máy là toàn bộ bằng inox 2 lên 1 3 lên 4 cực kỳ sắc chắn đấy, inox dày đấy, đảm bảo được cái tuổi thọ của nó cao đấy tổng thể con máy như thế này đấy con này nó có cải tiến hơn con trước là những cái mối hàn với các thứ nó chuẩn hơn với thứ hai là cái đường mà bà con có thể chú ý cái chân đế của nó đấy chân đế nó cực kỳ cao từ đây từ mặt đất lên ờ, phần thân trên nó cũng phải độ 15 phân đấy thì đảm bảo được cái việc mà bà con có thể uh, bỏ cái chậu hoặc là cái gì để hứng ni lông nó dễ dàng hơn đấy mình có thể nhét hẳn dưới này nó, có thể hứng được dễ dàng hơn với là cái đường cửa ra bà con có thể chú ý này nó có làm thừa ra một tí như thế này đây cái đường cửa ra nó làm thừa đi khoảng độ uh, một phân rưỡi thì đảm bảo được cái việc mà khi mà lông nó trôi xuống nó không bị cuốn xuống bên dưới máy đấy nó chảy ra ngoài uh, chỗ hứng lông luôn thì nó nó cực kỳ nó là tốt đấy với toàn bộ những cái mũi hàn nó đều ốp lên này đều được uh, gấp lên hết gấp lên hết toàn bộ như thế này đấy, thì để khỏi nước nó lọt qua đấy, thì là con máy nó cực kỳ hoàn thiện nó cực kỳ cao đấy, tổng thể máy nó cũng khá đơn giản thôi toàn bộ những con máy vận động gà nó giống nhau nhưng quan trọng cái chất liệu với thứ hai là chất lượng mối hàn ba là chất lượng núm cao su thì nó sẽ đảm bảo được là cái việc mà cái máy nó làm tốt hay không nó vặt gà nó có ok hay không đấy, thì toàn bộ cái núm cao su này đều được đặt riêng bên nhà máy cao su đấy, thì nó có chất lượng nó khác hoàn toàn với những cái núm cao su mà ở bên ngoài thị trường bên ngoài thị trường thì là những cái dòng trôi nổi đấy lông cao su có pha tạp thì là cái chất lượng lông cao su nó cứng vậy là cái bề mặt của nó không láng mịn thì là khi mà bà con và con gà con vịt thì nó sẽ dễ bị à, trầy da và gãy xương đấy, cái điều đấy là không thể tránh khỏi đấy, cái điều mà trầy da gãy xương với thứ hai là thế hệ tiếp theo này tôi có cải tiến với cái mâm cái mâm này bà con để nhìn nhìn những cái góc này thường thường họ sẽ là những cái cơ sở khác sẽ là cắt à, cắt thẳng luôn nên những cái đoạn này nó sắc đấy, những cái phần mâm này nó sắc nhưng mà bà con chú ý vào đây đấy thì bọn tôi ờ, có gọi là có ờ, làm cái phần mâm này bọn tôi có có, có, có, có gọi là ờ, gấp xuống gấp mép xuống thì là nó sẽ tơn cái đoạn này đấy, thì chẳng may mà khi mà, mà con gà nó có nhỏ quá hay là vô tình cái chân gà nó kẹp xuống dưới này thì cái chân gà nó cũng không bị cắt hoặc là cái cổ gà hay là bất cứ phần nào con gà mà nó bị lọt xuống dưới này thì nó cũng không bị cắt đứt mà cũng không bị gáy đấy thì là nó đảm bảo được cái việc mà con gà nó ok hơn con gà nó vặt sạch hơn đấy toàn bộ những cải tiến này thì nó cũng chỉ là hướng đến cái việc mà mình gặt vặt gà vịt thì nó dễ hơn dễ dàng hơn thôi đấy còn cái về cái phần mâm thì chúng tôi đã cải tiến rồi đấy thì không còn uh, sử dụng một cái tấm đỡ vuông ở ngay dưới mái này nó sẽ khiến cho cả cái phần mâm này ở ở những cái mép ngoài này này ở những cái mép ngoài này nó không được chắc chắn Đấy, những mép ngoài nó không được chắc chắn là những cái con mà đời trước thì là sử dụng cái phần ờ, đỡ mâm bằng một cái tấm ờ, thép dày đấy thì đợt này chúng tôi làm hai tấm ờ, hai thân thép hai thân thép thép vuông đấy hai thân thép vuông đấu chéo như thế này đấy, thì nó sẽ đỡ được toàn bộ cái phần mâm này để đảm bảo được cái việc mà ờ, cái mâm nó không bị liệng cũng như là khi mà mình bỏ khoảng độ 3 đến 4 con gà mà nó có trọng tâm nó dồn về một bên thì nó sẽ không làm cái mâm nó nó nó nó, nó bị cong xuống hay bị vân xuống mà khiến cho con gà con vịt nó vặt không không không không, được hoàn hảo đấy thì bà con có thể nhìn qua những cái núm cao su này đấy này những cái phần mà gắn núm cao su là để được vuốt lên hết đấy, được dập vào bên trong Đấy, thì để cho việc mà khi mình uh, sử dụng cái núm cao su này có cái tuổi thọ nó cao hơn khi mà con gà nó tác động vào đây thì núm cao su nó sẽ uh, dập đi dập lại như thế này nếu như mình làm cái, cái bề mặt này nó sắc ấy thì nó sẽ cắt vào núm cao su mỗi ngày nó cắt đi một ít thì là cái tuổi thọ nó giảm đi đấy cái này thì tôi là xin đảm bảo với bà con là khi làm cái núm cao su nó mòn đi thôi thì không bao giờ nó bị gãy ở phần đế này đấy nó chỉ có mòn đi nó không bao giờ bị gãy ở phần đế này tuổi thọ của nấm cao su thì nó khoảng độ 6 đến 1 năm 6 tháng đến 1 năm đấy thì riêng bên tôi thì chẳng lẽ nó nơi nào nó bảo hành nấm cao su đâu còn bên tôi sẽ bảo hành cho bà con 6 tháng cái nấm cao su này đấy, gái đổi cho bà con nên cứ yên tâm về chất lượng cái sản phẩm đấy về cái chất lượng sản phẩm thì bà con không phải lo đâu cái này thì bọn tôi đã gọi là đặt riêng thì nên, nên tự tin để à, có thể bảo hành cho bà con về cái nấm cao su này đấy cái thứ hai là cái phần mâm phần mâm nó toàn bộ bằng inox bằng uh, inox 34 đấy có thể là chống reset chống ăn mòn đấy bên trên nó cũng có cái đường xả lông xả nước tự động đấy có những cái lỗ đục quen cái miệng lồng này thì nước nó sẽ trực tiếp xả vào đây luôn thì bà con không phải là đưa đưa những cái gọi là cái vòi hoặc là xô chậu để xối vào thì nó sẽ ờ, tốn công hơn và kể cái đời này thì nó cũng không cần tăng giảm dây cô loa nữa mà những cái gọi là những cái thuật toán bọn tôi tính toán thì là nó đã đủ rồi đấy bỏ motor vào với các thứ dây ờ, cu loa đơn nhưng mà nó đã tính toán đủ cho bà con rồi nên bà con cứ yên tâm đấy mình có thể vặt một con hay vặt nhiều con thì nó vẫn cứ ra đẹp như thế đấy thì uh, những cái cái mà cải tiến mới như kiểu mà những cái mâm nó được uốn xuống hoặc là núm cao su đã thay đổi một số cái phần để sắp xếp lại đấy thì nó sẽ mang đến cái máy là nó sẽ vặt đẹp hơn hoàn toàn đấy trong mọi trường hợp một con hay là nhiều con nó đều vặt đẹp hết đấy không còn phải tăng giảm dây cu loa mà cái này thì bà con rất khó sử dụng đấy trước thì có có tăng giảm dây cu loa đấy thì nó cực kỳ khó sử dụng tại vì là có nhiều nhà thì tất nhiên là làm quen rồi thì nó nó nó nó, nó rất là ok nhưng mà nếu như mà chưa quen thì là nó rất khó nó rất khó tại vì là ờ, nhiều người không biết tăng giảm dây cu loa đấy thì đến cái đời này thì không cần nữa đấy, không cần cái tăng giảm dây cu loa nữa thì nó tiện hơn đấy với lại cả những cái mối hàn này đấy, bà con có thể chú ý những cái mối hàn bên xưởng chúng tôi làm đấy, nó gọi là nó cực kỳ nét luôn đấy cái mối hàn như thế này đây là hàn inox nó cực kỳ nét luôn này đấy, bà con những hàng chấm này kỳ nét đấy thì bà con có thể chú ý được những cái phần đấy những cái phần trét keo như thế này đấy thiết kế ờ, nó thông minh ở đây này đấy, thì bà con có thể hái, thấy hai con ốc này đây hai con ốc này nó ở bốn góc bốn góc ờ, đối xứng nhau thì những con ốc như thế này thì là nó có cái tác dụng gì là trong cái ờ, trong cái lúc mà bà con sử dụng mà khoảng độ đến 2 đến 3 năm hay là gì đấy hoặc là có thể là bà con muốn thay cái cao su ở đít mâm nhưng mà lại khó luồn tay vào hoặc là cảm giác mình khó thay thế thì mình có thể nhấc hẳn cả cái cái ờ, cái cái phần ờ, lồng ở trên này bằng cách tháo uh, tám con ốc như thế này với sừng nhau tháo hẳn tám con ốc này ra rồi à, mình à, nhắc hẳn cái cái cái cái à, cái phần lồng bên trên ra rồi có thể cạo đi lỡ có su cũ rồi gắn vào rồi thay hoặc là sửa chữa hoặc là thay cái phần mâm hay là bị phần mâm hay thay cái phần bi gì đấy nó sẽ dễ hơn còn nếu như mình hàn cứng vào đây thì là sau mình muốn thay bi hoặc là thay những phần mâm đấy thì là nó cực kỳ khó đấy thì là bà con có thể dễ hơn như những cái phần này đấy thì mình lắp vào rồi mình chét keo và nó ok thôi đấy và tiếp theo là cái phần chân đế đấy phần chân đế này đều được bọc những cái cao su như thế này thì để, để đảm bảo trong cái dùng cái, cái lúc dùng mà bà con có thể đặt ở những cái địa hình nó hơi trơn một xíu hoặc là những cái địa hình mà nó khó thì nó có thể bám vào nó bám vào để cho cái khi mà mình quay con gà con vịt thì nó sẽ ổn định hơn Đấy. còn những cái vấn đề mà đây sau khi bà con mua máy ở bên chỗ điện máy cường lên sẽ được một cái ưu đãi là tặng khoảng độ thêm 20 à, đến 30 à, cái núm cao su kèm theo Đấy, cái núm cao su kèm theo để bà con có thể sử dụng để thay thế những cái núm cao su mà mình dùng trong cái thời gian khoảng độ 6 đến 1 năm mà cảm giác những cái núm cao su ở những cái điểm đấy nó không được tốt nữa chất lượng nó giảm xuống thì là mình có thể thay thế ngay lập tức luôn đấy thì nó cực kỳ tiện cực kỳ dễ luôn đấy thì là đây thì bà con có thể thấy cái phần mà đỡ mâm ở dưới đây của chúng tôi làm đây đấy thì gồm bốn thân thép vuông thép vuông đặc nhé thứ đây là cái này là thép đặc không phải là đấy là thép đặc nhé đấy thì là nó gắn vào một cái gọi là để một cái trục để khóa vào cái cái trục của motor đấy thì bà con có thể nhìn thấy được cái chất lượng của nó này thì đảm bảo được cái việc đỡ mâm thì với lại là cái tuổi thọ nó cực kỳ lâu đấy mà cái thách thức vuông này thì bà con cũng có thể thấy là ở trong cái thực tế mà mình có thể sử dụng những cái thách thức vuông này thì ít khi nó, nó cái độ để nó nó nó được hỏng được thì nó cũng cực kỳ lâu bảy tám năm hoặc đến chục năm cũng chả hỏng nó chả vấn đề gì đâu đấy thì bà con có thể chú ý những cái phần này còn lại những cái phần cắt này thì bà con cũng có thể nhìn được Đấy, bên dưới nó có ở à đây này dưới thì tôi có nhắc thêm cái phần có ba núm cao su ngược như thế này đấy thì là cái việc của nó là cái cái cái mục đích của nó là để quét những cái lông cái lông ở dưới à, phần băng mãi đấy thì là những cái núm cao su ngược này nó cực kỳ hiệu quả trong cái việc mà những cái lông nó trôi vào nhưng mà nó nó mắc vào những cái góc nào đấy ở bên trong máy nhưng mà nó không ra được thì nó sẽ quét trực tiếp ra vào những cái phần phần băng này đấy còn bên dưới này này đấy thì bà con có thể nhìn bên dưới này đấy thì là nó sử dụng bully đơn thôi nhưng mà cái đợt này thì nó đã cải tiến hết hết những cái phần ở trên mâm rồi thì là chỉ cần sử dụng bully đơn là là là nó vừa vừa vừa đủ đấy vừa đủ nhưng mà cái bully đơn này cũng, cũng sử dụng dây to đấy thì đảm bảo cái chất lượng cho bà con đấy còn bên dưới này thì nó có những cái vòng bi như thế này đấy, nó đỡ vòng hai vòng bi này đấy, dẫn động qua dây cu loa đấy từ motor đấy motor thì toàn bộ bên dưới nó bắt bằng những cái than uh, thép uh, thép thép V như thế này đấy thì nếu như bình thường mà dùng mình dùng những cái thép vuông inox này mà để bắt những cái motor này thì là bên trong những cái cái mà inox này nó không đặc đấy thì là khi mà mình siết chặt con ốc vào thì là mình, mình siết chặt con ốc vào thì là nó sẽ là bị ờ, bị bị, bị móc méo đấy nó không giữ được cái cái motor được chặt hơn đấy thì là những cái dùng những thang thép V như thế này thì là nó sẽ giữ được cái motor nó nó chắc chắn hơn con lồng 60 nó dùng motor 1,5 kg của toàn phát đấy motor dây đồng 100% bảo hành cho bà con được hai tháng bà con có thể thấy là máy quay rất êm đấy cực kỳ đều này nhìn cái trọng tâm của nó này với cái thiết kế mới của mâm này thì là cái máy nó đảm bảo cái việc mà mà nó sẽ không bị liệm đấy con gà nó quay cực kỳ êm kêu những tiếng re re nhỏ nhỏ thôi con có nhu cầu mua cái máy vắt lông gà lông vịt lồng 60 thì liên hệ bên điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại 0962 133 8